Chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình truyền hình thuế và cuộc sống do Đài Phát thanh và Truyền hình Phú Yên phối hợp với Cục Thuế Phú Yên thực hiện.